Mặt này Ông anh để làm chuyện đó Bột của em là cán còn phải dán băng dính nhé Biết rồi Thằng Hùng này cả hội chú bà sợ gãy mà gãy cái đéo được để đấy con này hơi bị tốt Con đi đường được chục năm nữa anh nhỉ bà xoẹt quay quay ông không nó <laughs> là chỗ ẩn nó con này vào đuôi ba trong vây dưới cái này vào vây anh không chụp ảnh đi đéo nữa thì mẹ bây giờ thì cần chụp thì đéo chụp <laughs> mày à, đi ra giải ra vượt đây <laughs> giải ra vượt tao lấy vợ để chụp cho anh ấy để tao với thằng hùng để bọn tao chụp về tao biểu diễn để bọn tao biểu diễn chẹp rồi rồi rồi rồi rồi mày chụp đi rồi nào đi thằng này mà sợ rồi rồi anh tờ vờ anh sợ bóng cá đây thì bóng làm sao được đấy được con này ngon to ờ, đấy ăn cá to ơi không cần có lộc này có lộc ở cái vợt này đừng dùng vợt khác dùng vợt khác mà hết hơi đấy cái, cái vợt cuối quyền đây đâu ấy đây, này vừa hay bong lục à? yeah. Dạ. không đâu vợt rồi mắc vào lực của đấy còn tròn xe ờ, hai cân rưỡi tay dạ. ờ, được đấy phóng on này gì đâu hậu kiểm tra cái đầu cần của anh ấy xem nào đầu cần của anh cong rồi bị hỏng à hỏng rồi ấy nó cần này kém lắm nói chung là mẹ gọi là câu một câu cần này đã thua vâng thôi để em mới kìm cho rõ thay thay đầu được anh ạ cho vào dòng rõ rồi tiếp tục Còn nó còn nữa anh em Vâng, lỗ còn nữa thôi. Thôi ông ơi, đi về. Đi về. Về cái gì mà về? đang vui này. Anh thích đi về đi. Nào, Chọn nào. Nó ngon. Quá ấm rồi. Ba tin. Lúc ra sông hồ thì không quay. Tôi, tôi, tôi, tôi. Cái anh chở vô tuyến đến đây Chưa nổi mà Chẹt to đấy chứ To đấy không phải nhỏ đâu Rồi gì, đây đây đây đây Đấy, đỏ cưa kinh cẩn thận bác không không thả cước à mình ấy, bằng cao xuống mình đổ cái đoạn này toàn chất đổ bò lên mình cảm giác lúc đầu dòng lúc đầu tưởng là chất con nhẹ nhưng sau hàng nó nổi lên bắt đầu mình thấy mình gò thêm tí vào đấy tám nghìn à, Alivo máy vào là lên Alivo. rồi. Có ăn đứng ngồi đây mà xem thôi. Như sắm đen kia phải ấy lâu sẽ phải lên được đó, vỡ mồm này Đúng vào mồm thì chưa à, thoát rồi Ủa? Mất chưa? Mất. Kéo căng đấy, đấy. Thôi, mấy cái chặt nào chẳng về cứ dễ cho dễ tí được đóng vào mồm cái mồm này to ổn rồi ôi chốt hạ rồi hàng chốt hạ đấy xong luôn hơn cầm hồn chắc cũ nó đấy Ô, sao cả rô pi đấy <laughs> có sẵn có sẵn có sẵn có sẵn à, <laughs> <laughs> có sẵn chép bàn kè con này đẹp nhỉ chép này đẹp chép cũ rồi quá đẹp luôn đẹp quá chép ở ao sạch còn gì nữa sóc chúng sóc được cả con phi <laughs> cái này tưởng nó sóc được cả rô phi chết cũ chắc là rô phi đây mình chép này đẹp nhỉ vào tay chết đấy bắt cá ra ăn con này còn thôi con này để mình ăn mình đã Thank you. con này to này để đấy luôn giỏ đâu được Ông làm cũng trong quy trình sạch sẽ thế rồi. con múc với anh ăn luôn <laughs> à, ồ ồ hà to giật hai con này cái dã man này con mẻ chết luôn à, cá bé bụng to tiếng vãi hai này to em kéo lên to nhỉ mày bắt đi mua đi ra bán cho canh dưa nay nè vâng. xem chép còn chép ấy. kìm kìa nhiều phết cá săn hết đàn chép rồi ai bảo mang ra thắng bảo mang ra đen thôi Đi Hà Nội được mở chú đi Thắng ơi, thôi rồi mở đi, mở cho anh, mở anh à Mở cho anh à Mở cho anh Mở luôn ạ